Ok anh em và đây là những cái vật phẩm ờ, ở cái bát 57 nha anh em. Khải uh, ờ, đánh dùm cho anh Tùng em ơi, hơn 150 bot xanh và hơn uh, 120 bot đặc biệt thì sẽ được những vật phẩm như thế này. Đó. Những món đồ anh anh Tùng đang cần thì hôm nay nó cũng đã ra luôn. <clears throat> Đó. Rồi, <laughs> chuyện kháng cả 11 chiến kháng cả một đó ok và chúng ta cùng định giá thử cho anh em xem nha ở lần này thì với bách 57 này thì server cũng đã đến cái thời điểm đó là hơn 4 ờ, gần 4 tháng rồi thì đồ hiện tại thì nó không tục giá anh em ơi nhẫn này kháng lôi 27 sinh lực lực 18 thì khả nghĩ nó khá là rẻ thôi không mắc lắm đâu nhẫn này cao lắm là 5 đến 10 kim em ơi tại vì không có sinh lực nỗ lực khá là cùi rồi cũng được thôi không có mắc lắm rồi cái tiếp theo đó là <clears throat> Cái nhẫn khăn lôi 29 sinh lực được 37 Nhẫn này thì bèo lắm bắn được tầm 10 cho đến 15 kim nè 10 đến 15 kim ở thời điểm hiện tại Đó sau này thì cái tục giá hay không không biết nha còn hồi trước giờ cũng rất là nhiều món đồ đẹp bán rất có giá nhưng mà tầm này càng ngày nó càng giảm nè hồi nhẫn kháng lôi 25 những này cũng bèo lắm từ 10 đến 15 kim nè 10 đến 15 kim nếu bán được giá thì 20 đó. à, <clears throat> một gia truyền may mắn hai truyền may mắn hai một truyền may mắn hai hoặc chuyện bán hai này thì à, vài vài chấm xu cho đến vài kim anh em không mắc lắm đâu rồi ngọc bội này anh đang tìm ngọc bội làm trăm bốn mươi sinh lực lực thì anh em thấy không sinh lực 156 nội lực 118 ngọc bội này thực sự quá đẹp anh em ơi ngọc bội này bán cái bèo lắm 5 đến 10 kim 5 đến 10 kim nè đó sinh lực đẹp <clears throat> rồi ngọc bội bán năm mình bán năm này thì dòng 2 thì ở đó mà bán thì ngọc bội này cũng bèo lắm được 5 à, kim cho đến 7 kim nè 5 đến 7 kim ngọc bội này bán năm nếu bán được giá thì khoảng chục kim hơn đó. Rồi nhấn 540 xin lục lực dòng 1 luôn Đẹp không Thông pháp xấu Nhấn này thì đừng mua ảnh đang cần luôn Nhấn này quá đẹp luôn Nhấn này được bán chắc cũng được uh, Chục kim Chục kim quay đầu nè Chục kim mà hơn chục kim tí Rồi nhấn này cũng uh, dòng hai này rẻ hơn Dòng hai chắc là 5 đến 10 kim hơn một chút nè 5 đến 10 kim thôi Nếu mà rẻ rẻ thì cũng 5 kim 6 kim 7 kim Bán được giá thì cũng hơn 10 kim Rồi cho chuyện này cũng vậy em ơi Kháng cả 11 Thực sự là lâu lắm rồi Từ cái đợt mà bắt kia ra là gia truyền kháng cả 16 thì gia chiên này được kháng cả 11 nhưng mà kháng bằng thấp quá nè mà được sinh lực <clears throat> gia chiên này chắc cũng được tầm 5 đến chục kim 5 đến 10 kim nếu bán thì tầm năm giá đó còn gia chiên này cho nè mà rồi đó ở bát 57 này thì được những những món đồ nhiều đó gọi là siêu phẩm nè và đây là những vật phẩm của những con boss thường lúc nãy cho anh em xem sơ qua thì ờ, ở cái cái rương con này thì nhận được món ít món đồ như là nón kháng lo 23 sinh lực nội lực đó vũ khí uh, sát thương 36 đẹp đẹp thôi không được gì hết rồi một cây uh, vũ khí làm chậm 40 dùng 2 một cây vũ khí làm chậm 40 nội lực 135 và một bao tay uh, khăn lôi 19 và sinh lực uh, à, 139 một cái vũ khí kháng loi 29 dòng 2 vũ khí này trực bán được 2 đến 3 kim rồi cái làm chậm này cũng vậy em 2 đến 3 kim thôi khá rẻ tầm này rẻ rồi lúc đầu thì có thể một một triệu một triệu hơn nhưng mà tầm này mấy món đồ này rẻ này rồi đa lưng bình thường một cái cây vũ khí độc 6 nào cam 40 sinh lực 97 khá là ok em ơi nếu năm đồng trưởng nào chơi thì cái vũ khí này khá ok ấy ở bán 57 này thì sự ra một, một ít món đồ rất rất kiểu là kiểu nó 50 50 nè nó chưa chưa được mát lắm nè đó như cây kết này nè quên như cái cái cái chì nè kháng hỏa 25 sinh khí sinh uh, bình sắc 50 thôi gác thấp luôn đó cho đẹp thôi cái này cũng chả ai xài nhiều em bảo bán có người xài rồi cái nó này 23 30 nè sinh lực nỗ lực sinh lực uh, 110 nỗ lực có 3 có 9 điểm thôi gác thấp một chúng động rồi đó này là những cái bát trước rồi nó khai các bạn ra giờ tiếp tục cái khác cho em xem tiếp theo à, thì chúng ta sẽ tiếp tục là soi đồ ở đây em ơi à, được một số đồ như này đó tầm trung này mấy đồ này thì anh em nào trong bang xài thì vứt cho anh em xài anh em không có bán gì nào đó mấy cái đồ xấu dòng này nó sinh lực nội lực này đó rồi mấy dòng thổ bỏ đi đồ ngập bội này đó làm chậm 20 20 đài luôn em ơi đó. 20 quá trời sinh lượng lực mật này nhẫn này, này. Đó không phải như là à, này không phải này đủ rồi đây này mà đúng rồi em ơi anh lúc nãy là sai em ơi này lúc nãy là sai này mà đúng rồi đó là một rương trang sức rồi nè đây tiếp tục đồ này đó mấy món đồ lúc nãy của cái bát 57 này đó xấu dòng đó nón kim nón kim sinh lực 171 trắng độc rồi chuyển hóa chuẩn của vũ khí cái băng bỏng uh, ờ, kim đó, đai thủy 1730 đai này cũng anh em nào xài nam hành sao cũng được rồi à, đó này bao tay ra này tròn gót không nè phòng thủ hai điểm vãi trưởng đúng tròn luôn rồi rồi mấy cái nhẫn này đó nhẫn khăn lôi khăn độc sinh lực lực này nọ nè đó khăn lôi 19 cái này cho xe nghe mi mang cái mi tầm này cũng chưa có nhiều những cái nhẫn như vậy nè Người mươi xe á, người mươi cho anh em trong bang xài cũng chưa có nhiều Đó, đối như vậy Nhận sinh lực, năng lực kim Đánh lôi thông pháp 5 5 này à, nỗ lực ngon ấy chứ này ra nỗ lực ngon chứ này cái nhẫn này thì cũng đường bông khá sao cũng ok nè này bước qua tại vì khả năng cần mana nè mày thực sự là khả năng cần mana đánh mà không có mana thực sự rất là tức nè đánh trận cũng kim mà mana có sáu rưỡi khá là phèn luôn rồi được nhận đó sinh lực trăm năm nỗ lực cho nó bán tiếp <clears throat> đánh tiếp nha Trần Hùng ơi đã Khải tiếp tục xong này thì lên bắt tiếp theo anh em ơi đây một cái à, vũ khí năm trăm 540 nữa này đồng lại này anh em xem những món đồ này đó hai mươi, lực lực, đó anh em sơ tổng sơ qua tại vì mấy món này nó bán không có tiền anh em ơi không bao nhiêu tiền hết đó không tiền nhiêu tiền hết là Khải uh, cố gắng uh, cho anh em xem sơ qua thì tổng thể là những vật phẩm nhật của ngày hôm nay đó của bán năm bảy này đó sinh lực lực đầy anh em ơi mấy cái căn banh thì thực sự sinh lực lực anh em nào cần quất rồi nếu đi chuẩn xét đồ của năm động này nọ thì mới ra cần những ngọc bội như vậy một ngọc bội bánh hai nữ rồi ok hết rồi nè rồi Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bắt tám ở video tiếp theo em ơi. Ok anh em và đừng quên đỡ lại cho Khả một đăng ký kênh ủng hộ cũng như là nhấn nút like chia sẻ ủng hộ video này hơn một trăm hơn 150 like em ơi. Rồi ok lên. Chuẩn bị đánh thêm ờ, cả trăm con nữa nha mọi người.